đi đợi dạng thôi trời ơi cái nội đi giải quyết cái nội đi trong nội để minh buồn để để để ngoại buồn dạ. người ta soạn ra đồ đi cái quan trọng gì đâu đấy thì anh em cứ chơi đấy bình thường mà chứ cái cái này mà à, không làm lễ mà không có cái kỷ niệm đâu sao biết được không có biết được ừ. không phải là cái gì dạ ừ. không phải là cái gì đấy à chiều chết rồi má ở à, bác ơi tự nhiên cái á điều má cũng được có đâu đi nghe tôi nói nè má cũng được thôi không phải là hết như nhau có gì đâu con đi ngoài con kêu mọi người bằng má mà có gì đâu con cắt đi con cắt con kem tôi nấu kem nhiều khi tôi ra cái này tôi chơi cái này của mày đâu chỉ cắt cho nó vui có gì đâu có nói trọng nhưng ngược lại tuổi thơ mà chú hồi đó chứ mẹ con đâu có tuổi thơ này đâu giờ mà con có chú mừng lắm nhưng mà tuổi thơ mà nó qua vài năm nữa nó qua hết rồi nó còn nữa ờ, đó những kinh nghiệm của tôi được việc trong cái vấn đề này ờ, chỉ lắm cầu để con ra đời con sống bị gì á đây này có hỏi lâu nay là con bánh con nhậu là vô vô tư tôi nói xã hội tôi đóng năm năm nhiều vui vẻ là tôi chỉ có 19 tuổi thôi không có suy nghĩ còn người ta mượn rượu tôi ra chạm đủ thứ hết đó, vừa chính quyền vừa xã hội nên mà xưa giờ con không biết tôi đối nhân vừa thế đó nên cái chỗ đó anh như thế nào tôi bữa nay mới học cái chỗ đó à, đó nhưng mà học cái chỗ đó bản thân của anh có cái gì học chỗ đó để mình giao tiền ở ngoài thị à. trường ở ngoài chứ không phải là trong cái này là cái này kia cất này kìa mẹ nó đường nào cũng phải phá ra mà ăn rồi thôi rồi thôi à, à ừ. nhưng vẫn bằng xe gia đình vậy cho em có rồi ừ, chị cắt luôn đi không sao bình thường mà có gì đâu vui mà năm nào cũng vậy mà con thua gì đó, năm nào cũng vậy chị nhi lớn đâu trưởng thành đâu chứ phải giống mấy năm đâu chị nhi hiểu lắm ừ. chị nhi lớn là trưởng thành rồi rất là vui ừ. Tự nhiên lớn là trưởng thành lắm rồi, chị Nhi biết lắm rồi, chứ không giống người ta đâu. Ờ, nghe con nói của Hồng nói ờ, cảm cái gì. Ừ là anh em trong gia đình à. là nhậu cũng như mình để ý ra để mình lo anh nói chặt cái gì đó để người ta bắt khỏe dạ, không, đúng không không không không cái đó là anh nghĩ là sai không sai anh năm nói rõ ràng không chú năm nói cái ý của chú năm khác mà anh nghĩ là khác nữa như em đây em đứng chính giữa đúng không em nói thiệt câu à là chú năm á kêu uh, anh em rồi hai đứa con tự xử đi không sao hết còn người lớn kêu từ lớn không sao ừ, con cắp một miếng nhỏ cho em bé nhỏ miếng nhỏ thôi ở nhà học cha mẹ ra ngoài học thầy ra ngoài không con không được con khỏi đưa ra đây con tự xử đi hai đứa con tự xử đi à. ừ. đưa bà nội cô tư ừ. miếng là được rồi À. em về em làm rễ có mấy người nhậu ờ, đưa anh ta không ăn mất công á. ừ. cô tư lấy bên nào lấy cho ờ, ừ. cô tư đi em khỏi trả lời được nếu mà chị nhi đưa nè chị nhi đưa chị nhi đưa anh rồi rồi vô rồi vô vô vô vô bây giờ mình chờ tôi không à đừng lên tiếng mà mình mới chịu đúng rồi chính xác tới quận mình nói người ta phải tin ừ. còn anh nói thì em rất là tôn trọng anh là mới lập không phải hơn đó còn nhóc 10 cái mà nhưng mà để cái này được nhưng nó ngoài cắt cho ăn bao nhiêu bà cắt bao nhiêu rồi đồ mới quá này gà với chó nó sủa quá rồi ta hiểu nhưng mà nãy nó cháu bà lớn rồi đó ờ, chuẩn bị qua cái lớp cấp 3 rồi đó cấp 3 rồi đó chuẩn bị nó ra trường là nó đi làm ở huyện đây đó ừ mốt bà hạnh diện luôn mày có một cháu là nó làm ở huyện quỷ này nè thì sao nữa có luôn chứ đó gì nữa anh thua bên ngoài xã hội nha còn trong gia đình anh chưa bao giờ biết ăn thua. Của con chưa? Của con có chưa? Rồi có rồi đúng không? Cái này của ai? Rồi rồi rồi đưa mẹ nó xong. Ok. Nhớ còn ở gần đó. Rồi để để bà ngoại từ cắt. Bà ngoại ăn bao nhiêu ngoại từ cắt. Đây đúng không là. Sao kêu chút? Ờ. Đây cũng kêu một dạ, chị đi. Dạ, dạ. Rồi rồi rồi. Rồi. Bà ngoại ờ, dẹp cái này vô luôn đi để cho thằng con không. Rồi rồi rồi. Đây sao được? bao giờ sổ đây. à? Bữa nay sữa này luôn đây đây à. bữa nay tôi chia sẻ đâu mà bữa nay sửa luôn toàn bộ là đây là gia đình của tôi không đấy đấy đấy đó thì chỉ bằng anh chị với nhau thôi à, ngoài em vô đi em vô nhà luôn đấy ừ. giờ tôi nói ông này ờ, chị rồi đây kêu anh rồi đây kêu chú ông nội này lớn rồi nè nó nghe nè đây ta còn trẻ bỏ bạn điện anh sao bỏ bạn điện chồng anh em mà kêu ơi bằng đây để đi đi toàn bộ anh em nè tí tí tí đó cũng chú luôn đi tí chơi bằng đó cũng chú đấy toàn bộ anh em không đấy nha à. rồi để nguyên đó đừng đừng dạ, đừng dạ, em không dạ. à nói câu này câu đó ngồi đang ngồi đó ngồi đó nó nói á ở đây ai cũng bằng nhỏ hết á bằng chị bằng anh không mà ở đây kêu bằng chú cũng được bây giờ tôi nói câu này vậy anh hai là có mình anh bằng chú thôi đó ngoài ra là chị với Bởi nói chưa nói con nói chưa nói chưa để tôi nói hết câu nói của tôi nè tí dạ. à bị gì sao hả dạ. bị gì sao mà ông có nói vậy hả tí cái nào con hả muỗng dạ. đó đó đó đó đó ok nếu mà so rồi xong có gì đâu tôi á đây à đúng không đúng <laughs> không à, cho cho cháu đi ngồi ngồi lại qua đây bởi vậy ừ. nè cái đầu mà rồi bây giờ nói với anh tí lại bây giờ nói chung là gia đình không bây giờ nếu kêu chị tư hay là chị út là anh đi là tôi bằng anh đây cũng là bằng anh chứ không kêu bằng chú được ừ, đúng rồi nói chuyện để vui không lẽ kêu anh em bằng chú toàn bộ đây chứ bằng anh bằng chị <laughs> chồng anh em không mà nè nhìn đi nào cũng đầu đen hết có mình nói đầu chết đúng rồi căng căng căng căng Dính dính mà. phải không? Dạ, kêu anh không anh. Tôi đứng dính mà. Bởi vì tôi từ nay là tôi không bao giờ tôi xài cái thuốc gì hết. Cha mẹ, sân rau, đặt rau. Tôi không sử dụng thuốc gì hết. Đó. Nghe nói. Ừ. lấy lấy tấn tấn công nhỏ với tội nghiệp đi không? Tí cứ vậy đi tí không có sao. Không phải tấn công mà Thôi. mình mình sửa lại câu nói thôi chứ không Nói bị bây giờ- giờ không có sửa. điều chỉnh lại thôi ừ. Vậy còn bộ anh chị không mà đây kêu bằng chú thấy kỳ quá. <laughs> Bắt đầu Không không không tới, tới, tới, tới, tới. Hai ông tóc bạc kêu chú trời. rồi vậy Còn mà ở ngoài Nó mà dê dắt Không có không bao giờ có ủa ờ, ngồi đây kêu bằng anh mày đường nếu á nghĩ đấy ơi kêu bằng chú nếu mày kêu em năm bằng chú mày kêu chị tư phải bằng bà trong kia là đi lên con đi lên vòng vòng đó ai biết được gặp ở đâu thư vươn lên con bởi vậy tôi nói một lần thôi bởi vì chị là chị lớn kêu bằng chú còn ý nghĩa gì nữa bởi người ta đâu có biết à mình